Chào bạn, nếu bạn thực sự yêu thích kinh doanh trong lĩnh vực F&B là bạn muốn chuyển dịch từ việc đi làm thuê sang làm chủ của quán quán cà phê, quán trà sữa, tiệm bánh, nhà hàng thì bạn đều phải quan tâm đến các vấn đề sau đây. Vấn đề đầu tiên đó là về vấn đề thị trường và vấn đề ờ, khách hàng. Bạn cần phải hiểu rõ về thị trường cũng như là tập khách hàng bạn phục vụ như là khách hàng và bạn người lớn hay là trẻ em, sinh viên hay là dân văn phòng và từ đó thì bạn sẽ lựa chọn cái mô hình và xây dựng phong cách để phục vụ phù hợp với đối tượng khách hàng của mình. Sau đó thì bạn nhu cầu hàng của bạn tiếp theo là bạn sẽ xác định các cân bán hàng khác nhau để bạn chỉnh trai và đặc biệt đó là những vấn đề mang tỉnh nó cần phải có khả năng giới thiệu các sản phẩm của mình ra bên ngoài càng nhiều người biết tới càng tốt